kỷ vật hay hình ảnh đó có ý nghĩa như thế nào với em à, người thân của em có thể tặng em một số những kỷ vật mà em nhớ mãi hoặc là có một số những cái hình ảnh mà lưu lại trong tâm trí của em thì cái nào mà em nhớ mãi thì em nêu ra ở đây cô có một ví dụ như sau ông tặng tôi cái đèn pin vì tôi sợ đi đường khi trời tối ông dặn khi trời tối nếu cháu sợ hãy bật đèn pin lên. Nó soi sáng cho cháu nhìn thấy đường khỏi vấp ngã và tránh dẫm vào rắn rết, kẻo bị nó cắn. Kỷ vật của ông tuy nhỏ nhưng đến giờ tôi vẫn giữ nó và mỗi khi bật đèn pin đi trong đêm tối, tôi luôn cảm thấy tự tin vì như có ông đang đi cùng tôi. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng văn bản và trả lời các câu hỏi. Chúng ta đọc nhanh văn bản nhé. Trả lời câu suy luận 1. Ông nội nghĩ đến việc trồng cây ổi cho Boom từ khi Boom chưa chào đời. Điều này thể hiện tình cảm gì của ông đối với cháu? Chúng ta trả lời như sau. Ông nội nghĩ đến việc trồng cây ổi cho Boom từ khi chưa ra đời. Điều này thể hiện ông rất yêu thương và mong ngóng sự ra đời của Boom đến với cuộc sống này. Chúng ta tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Liên hệ, em đã từng mơ ước điều gì? Các em có thể trả lời, các em có rất nhiều những mơ ước khác nhau. Ước mơ làm phi hành gia vũ trụ, hoặc làm phi công, hoặc giáo viên, hoặc họa sĩ, hoặc nhà thiết kế, hoặc kiến trúc sư, vân vân. Có em thì mơ ước có xe đạp mới, hoặc có cái ô tô điện để ngồi lái, hoặc có giày phát sáng, vân vân. Có bạn thì chỉ đơn giản là được ngồi uống trà sữa, ăn gà rán, xúc xích đắc phô mai thôi. Có bạn thì ước mơ cao xa như được đi du lịch xuyên Việt hoặc đi vòng quanh trái đất, vân vân. Bản thân kem mơ ước gì kem kể ra. Tiếp tục. Suy luận. Khi nghe cô giáo nói về mơ ước của Bum, bố mẹ Bum đã ngay lập tức bàn nhau trồng một cây ổi trong sân nhà. Hành động đó thể hiện điều gì về bố mẹ Bum? Chúng ta trả lời. Khi nghe cô giáo nói về mơ ước của Boom, bố mẹ Boom đã ngay lập tức bàn nhau trồng một cây ổi trong sân nhà. Hành động đó thể hiện bố mẹ rất yêu thương, quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của con, cố gắng lắng nghe và thấu hiểu con mình. Câu tiếp theo suy luận Vì sao Boom cười toe toét mà nước mắt rưng rưng? Chúng ta trả lời Bum cười tuê tuét nhưng nước mắt rưng rưng vì Bum quá hạnh phúc khi hiểu được tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Bố mẹ đã giúp Bum thực hiện được mơ ước và Bum có thể rủ bạn bè thân ngày xưa đến chơi. Trước khi vào phần suy ngẫm và phản hồi, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về tác giả tác phẩm. Tác giả Vũ Thu Hương sinh năm 1983, quê quán huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, hiện nay sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khoa ngữ văn, báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Là tác giả của thiếu nhi với nhiều truyện ngắn, truyện dài như Qua một khúc sông, tập truyện ngắn, đó là Tình yêu, tập truyện ngắn, nhà xuất bản trẻ. Đi qua ngày bão, truyện dài, Snoopy làm tôi khóc, tập truyện Nụ cười chim sắt, truyện ký Những đóa hoa mặt trời, tập truyện Quà của thần núi, tập truyện Về phía bình minh, truyện dài Về à, văn bản chuyện con muốn làm một cái cây xuất xứ trích trong cuốn Góc nhỏ yêu thương của nhà xuất bản Kim Đồng năm 2018. Thể loại là truyện ngắn, Bố cục gồm hai phần, sách giáo khoa đã chia rõ đánh số 1 2. Phần 1 từ đầu đến cười rất hiền lành, nội dung là ký ức tuổi thơ của người cháu bên ông và cây ổi. Phần 2 là phần còn lại, cây ổi và ước muốn của đứa cháu ở thời điểm hiện tại. Đề tài, chuyện kể về kỷ niệm thời thơ ấu gắn liền với thiên nhiên, với ông nội của một cậu bé, đồng thời thể hiện sự cô đơn hiện tại khi xa rời không gian sống quen thuộc phần suy ngẫm và phản hồi, câu chuyện viết về đề tài gì. Vừa rồi phần tìm hiểu tác phẩm chúng ta đã nói rồi đấy đúng không? Và câu chuyện này viết về đề tài tình yêu thương, sự chia sẻ từ những điều nhỏ bé gần gũi xung quanh chúng ta. Câu 2. Liệt kê các chi tiết nhà văn miêu tả về ông nội và Bung. Từ các chi tiết đó, em hãy rút ra nhận xét về đặc điểm của ông nội và Bum. Đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê các chi tiết miêu tả về ông nội và Bum. Về ông nội, ông nghĩ đến cây ổi khi mẹ mang bầu vì bốn đứa nhỏ trong bụng mẹ sau khi chào đời, có nơi neo trèo như ba. Ông nghĩ đến cây ổi cũng vì ba buông hồi nhỏ vô cùng thích ổi. Ông chăm bẵm cây ổi, cố ý bấm cho cây tỏa ra nhiều cành cao thấp vững chãi. Ông bắt một chiếc ghế đầu ra sân, rất gần cây ổi, ngồi đó nghe đài, đánh mắt nhìn trông chừng lũ trẻ, cười rất hiền lành. Khi ông nội còn sống, Chi tiết miêu tả Boom khi ông nội còn sống, còn ở căn nhà cũ có cây ổi, kể cho bạn bè nghe về nguyên nhân ra đời của cây ổi, tự hào khoe từ 2, 3 tuổi đã cùng ông bắt sâu cho cây. Boom rất thảo ăn với bạn bè, Boom và bạn bè vui đùa truyền từ cành này qua cành khác. Khi ông mất, chuyển nhà xa cây ổi. Buông ước muốn được mang cây ổi theo khi chuyển nhà, luôn nhớ về cây ổi bao năm. Khi có dịp xuống Sài Gòn, xin bố ghé thăm cây ổi, gặp lại đám bạn, nhưng bố bận nên không đáp ứng yêu cầu của Bum. Ước muốn làm một cây ổi trong vườn cũ, luôn bên đám bạn leo trèo trong mùa ổi chín và thấy ông cười hiền lành bên gốc ổi. Khi nghe kế hoạch, bố mẹ sẽ trồng cây ổi mới, bum cười tuê tuét, mắt rưng rưng, nhớ các bạn và ông nội. Bây giờ từ những chi tiết này chúng ta rút ra nhận xét như sau. Nhận xét về ông nội, luôn yêu thương cháu, luôn dành cho cháu những sự quan tâm, chăm sóc, hiểu sở thích, tâm lý của trẻ thơ để tặng cho cháu món quà đặc biệt của tuổi thơ, gửi gắm vào món quà đó tất cả sự yêu thương, quan tâm. Nhận xét về Bum, Bum yêu thương, luôn hãnh diện và tự hào về ông nội. Luôn tự hào và nhớ đến món quà tuổi thơ mà ông nội tặng mình. Là cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch, yêu thương bạn bè. Bum có một tâm hồn nhạy cảm, cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn trong lòng khi xa cây ổi, xa căn nhà thơ ấu, xa bạn bè. Câu 3. Theo em, Bum có phải là một cậu bé hạnh phúc hay không? Hãy giải thích ý kiến của em chúng ta trả lời có những bạn thì cảm thấy boom hạnh phúc thì chúng ta trả lời như ở bên à, màu xanh dương này còn bạn nào mà cảm thấy boom không hạnh phúc thì chúng ta trả lời như ở bên tay phải màu xanh nhàn nhạt, nhạt này xanh xám cho này thế thì bạn nào mà đồng ý với ý kiến boom là một cậu bé hạnh phúc thì giải thích như sau Bum có một tuổi ấu thơ vui vẻ, hồn nhiên, được đùa nghịch với các bạn, Bùm có ông nội thương yêu cháu. Hiểu cháu đã trồng cả một cây ổi cho chú bé leo trèo. Bùm có bố mẹ thương con, hiểu con nên khi biết con buồn đã cố gắng trồng lại cây ổi và rủ bạn bè cũ về nhà chơi với Bùm, rủ gia đình chuyển chỗ ở. Còn bạn nào thấy Bùm không hạnh phúc thì giải thích như sau. Bùm mất ông nội, những người bạn yêu thương luôn bên cạnh Bùm thời thơ ấu buông phải xa bạn bè cũ, xa cây ổi thân thiết thời thơ ấu nên có cảm giác lạc lõng, cô đơn sau khi gia đình chuyển nhà. Bố mẹ bận bịu làm ăn, ít có thời gian để quan tâm đến Bum, nhất là quan tâm đến những nỗi buồn, sự cô đơn bên trong tâm hồn con. Câu 4. Hình ảnh cây ổi xuất hiện từ đầu đến cuối câu chuyện thể hiện ý nghĩa Cây ổi mang ý nghĩa kể về mặt nội dung và nghệ thuật, về mặt nội dung thì cây ổi là quà tặng đặc biệt với sự chăm chút và tình yêu mà ông nội dành cho Boom. Cây ổi là nơi gắn kết bạn bè với những trò leo trèo nghịch ngợm của các chú bé. Cây ổi là niềm vui của thời ấu thơ hồn nhiên, được lớn lên trong yêu thương và được làm bạn với thiên nhiên. Về ý nghĩa nghệ thuật, cây ổi là hình tượng xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện ngắn, kết nối thời thơ ấu của ba Boom, của Boom, kết nối quá khứ, cây ổi ông chồng Hiện tại, cây ổi trong bài văn viết về ước mơ của Boom và trong tương lai dự định trồng lại cây ổi của ba mẹ. Làm cho cốt truyện liền mạch. Câu 5. Qua câu chuyện này tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến người đọc? Chúng ta trả lời tác giả muốn gửi gắm thông điệp trẻ em cần được lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của những người thân và kết nối với bạn bè. Trẻ em cần được sống một tuổi thơ đầy áp niềm vui, được chơi đùa nghịch ngợm đúng với lứa tuổi. Trẻ em cần được thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc bên trong. Tình cảm của tác giả là rất yêu mến, quan tâm đến thế giới tâm hồn, tình cảm của trẻ thơ. Câu 6. Dựa vào sơ đồ sau, hãy chỉ ra một số điểm giống và khác nhau trong hành động, suy nghĩ, tâm trạng giữa Dani và Pum. Giống nhau, cả hai nhân vật đều có đời sống tâm hồn phong phú, nhạy cảm, giàu yêu thương. Khác nhau, nhân vật Dani là cô gái xinh đẹp, trong sáng, cô gái yêu đời và biết ơn những điều tốt đẹp mà mình đón nhận từ cuộc đời. Cô gái ở nửa tuổi trưởng thành, lãng mạn, tinh tế, có đời sống nội tâm sâu sắc, phong phú. Phú nhé. Còn nhân vật Boom là một chú bé hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch, Chú bé giàu tình cảm, yêu ông, yêu bạn bè, yêu cây ổi, người bạn đặc biệt thời thơ ấu. Chú bé có nhiều nỗi buồn, sự cô đơn khi bị xa cách với bạn bè cũ, không gian cũ gắn với tuổi thơ. Câu 7. Em đã bao giờ làm việc gì đem lại niềm vui cho người khác hay chưa? Hãy chia sẻ với bạn về điều đó. Các em có thể giúp đỡ bạn à, à khi mà chép bài khi mà bạn bị ốm này thế rồi thì có thể cho bạn mượn một cái vật dụng đồ dùng gì làm cho bạn vui vẻ hoặc chỉ đơn giản là kể một câu chuyện vui cho bạn vui vẻ thôi cũng cũng là một kỷ niệm đẹp đúng không? giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà à, hoặc là giúp đỡ ông bà làm một việc gì đó mà ông bà vui chẳng hạn chúng ta có thể tham khảo bài làm sau của cô Em đã từng đem lại niềm vui cho bố mẹ, đó là đạt kết quả học tập thật tốt trong từng năm học và vẫn luôn giúp đỡ bố mẹ những điều nhỏ nhặt, luôn nói lời yêu thương với cha mẹ, yêu từng ngóc ngách trong ngôi nhà và chăm sóc cho cả chú chó vàng nhà em. Em nghĩ đó là những điều nhỏ nhặt nhưng đủ để cha mẹ hạnh phúc vì em. Tổng kết Nghệ thuật xây dựng hình ảnh cây ổi tạo nên nét đặc sắc cho truyện là hình tượng xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, kết nối thời gian từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật sâu sắc, nằm nổi bật được tâm lý trẻ thơ, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, mộc mạc. Nội dung, chuyện con muốn làm một cái cây kể về kỷ niệm thời thơ ấu gắn bó với thiên nhiên, với người ông nhân hậu và ước mơ được sống trong một không gian quen thuộc của đứa trẻ.